Xin chào các bạn. Xin giới thiệu các bạn thiết kế phun khách sạn 2 sao tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các bạn đang có nhu cầu thiết kế khách sạn, nhà hàng, bar, resort mà chưa biết phải làm như thế nào? Thì đây là một video giới thiệu các bạn tham khảo hình ảnh thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất của khách sạn 2 sao tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Do nhu cầu chủ đầu tư, thế đất, vị trí đất, phí đầu tư, sở thích cầu chủ đầu tư sẽ quyết định thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất cho khách sạn 2 sao. Ví dụ, có chủ đầu tư thích kiến trúc hiện đại, lại có chủ đầu tư lại thích kiến trúc tân cổ điển hoặc kiến trúc dạng homestay. Do vậy thiết kế nội thất cũng được kiến trúc sư tư vấn thiết kế để phù hợp với kiến trúc của công trình. Ngoài các vấn đề nêu trên sẽ liên quan đến đến vật tư, vật liệu, chất liệu hoàn thiện công trình ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của công trình. Nói đến đây khi các bạn hiểu rằng, có rất nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu, trình bày nắm bắt thông tin để công trình được thiết kế thế đúng tiêu chuẩn, đúng công năng sử dụng, phù hợp với chi phí đầu tư, ấn định kế hoạch xây dựng và hoàn thành. Nếu bạn còn đang băn khoăn ăn vướng mắc muốn hiểu cặn kẽ quy các vấn đề, chi phí đầu tư, quy trình xin phép xây dựng, các tiêu chuẩn khách sạn 2 sao, vật tư vật liệu hoàn thành, chọn được công ty tư vấn tốt đã tiết kiệm kho chủ đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để đi đến chốt được phương án. Chọn được đơn vị xây dựng tốt, uy tín đã giúp chủ đầu tư thành công một nửa. Công ty Mod App, công ty tư vấn thiết kế kiến trúc không gian đường đại luôn mong muốn đem đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Từ khâu thiết kế, đến thi công xây dựng. Mót Ác thay chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm này. Hãy liên hệ ngay công ty Mót Ác, công ty